nãy cả nhà ba người bọn họ đang đi chơi với nhau cô con gái bỗng nhiên phát hiện trên bầu trời có một diều hâu mà lúc này người mẹ mải nhìn con chim trên bầu trời mà trượt chân rơi xuống vách núi cũng may người đàn ông phản ứng kịp vào lúc người vợ rơi đến chỗ hòn đá ông ấy đã cầm lấy tay của cô ấy người đàn ông muốn kéo vợ lên nhưng không có gì để bám chắc rõ ràng là không thể đứa con đứng ở trên cũng vì muốn cứu mẹ mà nhảy xuống một bên giữ lấy người mẹ một cách vô vọng một bên là đứa con gái sắp rơi xuống vực cho dù là lựa chọn như thế nào ông ấy đều sẽ thương tiếc cả đời cuối cùng ông ấy vẫn chọn cứu lấy con gái Ông ấy buông tay người vợ cứu lấy cô con gái đang lăn xuống. Sau đó ông ấy luôn sống trong sự áy náy. Để quên đi sự đau khổ đó, ông ấy và con gái quyết định chuyển nhà để bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng người đàn ông không biết rằng linh hồn của người vợ vẫn đi theo. Merlin ngồi nhà cũ nhìn thấy điều bất thường ở trong nhà kho. Merlin là một người có khả năng nhìn lấy những linh hồn. Cô ấy vừa nhìn vào ngôi nhà cũ liền đi đến nhà kho. Ở nơi này cô ấy nhìn thấy linh hồn của một người phụ nữ. Chỉ thấy cô ấy giơ hai tay về phía Merlin nói, hai người họ có một người phải chết, Chính vào lúc này Merlin nghe thấy tiếng kêu thất thanh của cô con gái. Cô ấy chạy vội ra phòng khách. Đến phòng khách nhìn thấy trên người cô gái toàn là máu. Cô ấy phát hiện máu từ trên tầng 2 ngấm chảy xuống. Lúc mà Merlin đi lên lầu phát hiện đó chỉ là một thùng sơn bị đổ. Lúc này Merlin lại nhìn thấy điều kỳ lạ ở trong nhà kho. Cô ấy dường như đã cảm nhận được linh hồn này muốn nói điều gì đó với cô ấy. Cậu bé này chính là chiến sĩ nhỏ tuổi nhất ở thế chiến thứ hai. Từ khi được đoàn trưởng nuôi dưỡng, Cậu bé ở trong doanh trại để làm một số việc lặt vặt. Cậu ấy giúp chăm sóc những người bị thương, giúp bọn họ đọc thư. Mặc dù vẫn có chữ không biết đọc, nhưng cậu bé biết nói ra những lời khiến cho những người lính bị thương này trở nên vui vẻ. Để làm cho bản thân trông giống với những người chiến sĩ, cậu bé bắt chước họ cạo râu. Nhìn này, nó vẫn còn bé như thế này mà đã có râu rồi. Cậu bé có hẹn sao? Tôi là một chiến sĩ. Một cậu bé đến dùng tay trái hay tay phải để chào còn không rõ. Lại rất nhiều lần yêu cầu người cha đoàn trưởng của mình giao cho nhiệm vụ. Lần này cậu bé đã được giao cho một nhiệm vụ quan trọng, Ông ấy đã giao cho cậu bé nhiệm vụ đi chuyển thư. Cậu bé đi qua một con đường nhỏ đến một chiến hào. Các chiến sĩ nhìn thấy cậu bé vô cùng vui vẻ vây quanh. Là thư đến từ đâu vậy? Khi cậu bé gọi đến tên của bức thư cuối cùng, nhưng mãi không có đáp lời, một chiến sĩ già ôm cậu bé vào lòng nói: "Chiến sĩ này đã anh dũng hy sinh rồi." Cậu bé vô cùng hiểu chuyện, sau đó từ từ rời khỏi đây. Điều này khiến cậu bé thay đổi ý nghĩ. Trên đường quay về doanh trại, cậu bé dùng ống nhóm nhìn về một nơi không xa, nhìn thấy một đôi giày đang động đậy. Cậu bé ý thức được có việc lớn sắp xảy ra rồi. Cậu bé nhanh chóng chạy về doanh trại báo cáo tình hình cho các chiến sĩ. Các chiến sĩ nửa tin nửa ngờ, nhưng cậu bé một mực nói đó chính là sự thật. Các chiến sĩ trước tiên đi theo cậu bé để xem xét tình hình. Không ngờ trong đám cỏ có phát hiện ra hai quân địch, vì không muốn đánh rắn động cỏ, các chiến sĩ đốt đám cỏ, thành công ép được hai tên kẻ địch ra ngoài. Cậu bé còn phát hiện ra trong đám cỏ có một máy truyền tín hiệu. Mặc dù cậu bé đã lập được công lớn nhưng lại vô cùng khiêm tốn. Được rồi mọi người không cần sự giúp đỡ của tôi nữa rồi, tôi còn có việc khác phải làm vẫn có thư chưa được chuyển xong. Cậu bé ngoan, nhưng không lâu sau quân địch rất nhanh ra phát động tấn công. Một chiến binh lớn tuổi đang dạy cho một cậu bé 6 tuổi cách mở miệng hét lớn. Để giảm bớt sự ảnh hưởng của tiếng súng đạn với tai, cậu bé đến đây để cung cấp đạn dược. Chiến sĩ già bảo cậu bé quay về chỗ ẩn nấp, nhưng cậu bé không đồng ý, cậu ấy muốn ở đây giúp đỡ mọi người. Không còn cách nào chiến sĩ già chỉ đành ra lệnh cho cậu bé ngay lập tức vào chỗ ẩn nấp. Tuân lệnh. Sau khi về nơi ẩn nấp, cậu bé nghe thấy người truyền tín hiệu nói điện thoại đã bị kẻ địch phá. Đã phái hai người đi truyền tin nhưng vẫn chưa thấy gì. Sau khi nghe xong cậu bé không nói gì, Cậu bé lén lần theo đường dây điện thoại đi ra tiền tuyến. Trong mưa đạn cậu bé đã đi đến. Cậu bé từ từ men theo đường dây điện thoại đi đến bên cạnh người truyền tin. Còn chút hơi thở cuối cùng anh ta đã dạy cậu bé cách để truyền tin. Đường truyền đã được khôi phục, nhưng không ai biết việc này là do cậu bé làm. Cậu bé không hề khoe ra. Đối với cậu ấy đây chính là việc mà một chiến sĩ nên làm. Sau khi chiến dịch kết thúc cả đội cùng nhau quay về. Nhưng phía sau chiếc xe bất ngờ phát nổ, một chiến sĩ đã bị hy sinh, đoàn trưởng cũng đã bị thương. Trong lúc nguy hiểm ông ấy đã nghĩ ra cách, mặc dù bây giờ không phải chiến đấu nữa, nhưng cậu bé cũng không chịu nghỉ ngơi. Cậu ấy tìm đến người cha đoàn trưởng xin nhận nhiệm vụ. Lúc này tướng quân đang ở đây nhưng cậu bé không hề có chút sợ hãi. Nhiệm vụ lần này chính là kiểm tra tiến độ khôi phục tổn thất. Cậu bé liền tập hợp đội quân, nói những chiến sĩ đi ủng hãy nhưng đã bị rách tiến lên phía trước. Sau đó cậu bé nói với đội trưởng hãy viết tên của những người này lại. Sau đó cậu bé đem danh sách đến cho tướng quân. Cậu bé còn nhân lúc tướng quân đang vui vẻ, nhắc đến việc đại sự của bố đoàn trưởng. Cậu có yêu cầu nào khác sao? Có ạ, à, đồng chí tướng quân nói đi. Cho phép bố tôi, kết hôn với y tá trưởng của chúng tôi. Ta đồng ý. Vào lúc đoàn trưởng vừa gửi đi thư cầu hôn, nhưng tướng quân lại không đồng ý. Nhưng cùng một yêu cầu tướng quân lại đồng ý yêu cầu của cậu bé. Lúc này đoàn trưởng vô cùng vui mừng. Buổi tối hai người cùng nhau đi bộ dưới cây. Vào lúc hai người nói chuyện đã thấy một vụ nổ. Cậu bé ngay lập tức trốn dưới chiến hào. Nhưng người cha đoàn trưởng lại bị đè dưới thân cây. Lúc mà cậu bé phát hiện ra, liền nhanh chóng gọi người đến cứu giúp. Nhìn thấy người cha bị thương cậu bé đau lòng mà khóc. Đừng khóc. Là đàn ông không được khóc. Cuối cùng chiến tranh kết thúc. Cậu bé đã được cấm vệ quân Liên Xô trao tặng huy chương, trở thành một chiến sĩ thực thụ. Sau đó cậu bé theo học ở trường quân sự, sau khi tốt nghiệp đã học thêm luật, trở thành pháp quan, dốc hết sức đi trừng phạt những kẻ phạm tội. Năm 1985 được trao huy chương bảo vệ Tổ quốc cấp 1. Năm 1999 qua đời, cuộc đời của ông ấy. Nhưng câu chuyện như thế này không được diễn lại.